Có lẽ à, video này mình nên đặt tiêu đề là Chạm trán với ma sống mọi người Nhìn vậy chứ không phải là đơn giản đâu Tự vì Mình đang đối diện với lại ma sống TBL mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím lại đến với video tiếp theo của TBL Thì hiện tại là TBL đang đứng ở um, Long Thành, Đồng Nai Và trong cái hành trình rong ruổi tìm kiếm những cái ngôi nhà hoang biệt thự hoang khách sạn Hon thì uh, à, TBL đã tìm thấy một cái ngôi nhà Hon nằm bên cạnh cái mặt tiền rất là đẹp luôn thì uh, không biết bên trong có những cái bí ẩn gì ẩn chứa bên trong thì uh, hôm nay uh, TBL mời mọi người cùng hãy đồng hành với uh, TBL để cùng uh, khám phá xem có phát hiện những cái bí ẩn nào nằm bên trong cái căn nhà hoang hay không Nào bây giờ mọi người cùng TBL tiến vào căn nhà nha mọi người Nhìn bên ngoài nhìn vô hết sức là rùng rợn luôn Và căn nhà này TBL thấy là chưa có hoàn thiện nha mọi người Ôi Đứng ở đây mình nói nó vọng lên luôn mọi người ơi nhìn ở ngoài nhìn vô cái phía ờ, tối tối dưới chỗ này nè rất là ghê rợn luôn không biết là có cái hiệu ứng gì mà mình nói chuyện nó quen lên nha mọi người Wow Chỗ này mình thấy Không biết sao mà ở ngoài nhìn vô á Cảm giác rất là sợ luôn mọi người Có nhiều đường dây điện Và ống nước á Không biết là Cái lối đi vào nó như thế nào để TPL đi một vòng đây cho cả nhà mình xem nha Không biết là trong đây có bác sĩ hay không nữa Nhưng mà TPL hy vọng là không có bác sĩ nha Đi một vòng căn nhà thì rất là rộng luôn mọi người Và đứng bên kia mình nói hiệu ứng gì á, hiệu ứng âm thanh gì á Nó vọng qua là mình có cảm giác sợ sợ mọi người Tới đây cũng vậy nè mọi người và bên đây có một cái lối vào nè mọi người cái lối vào này thì ồ oh. ở dưới đây là cái tầng hầm mọi người mình đạp lên mình thấy nó có răng răng á và đây là mọi người đây là cái gì ai biết hãy cho TBL một cái à, bình luận nha phát hiện này rất là kỳ lạ luôn không hiểu vì sao luôn mọi người không hiểu vì sao mà người ta làm những cái này để làm gì không biết nữa ai biết thì hãy bình luận để cho TBL một à, cái bình luận dưới nha và cái nhà này mọi người có thể nói là wow nhìn cái tầng ở dưới đây nè mọi người ngập nước hết luôn nha mọi người cái này chắc không ai dám xuống đâu quá hiền chi ở ngoài xa mình nói thì tiếng vọng lại nó cứ vang vang vang á mọi người Wow. Đây là cả nhà. Nước sau ốc. Thấy mọi người. Nước ướt hết cả một cái à, tầng ở dưới đây luôn. Wow, không hiểu cái căn nhà này vì sao mà căn biệt thự này vì sao mà làm một nửa à? người ta sẽ không thi công nữa à. và phía ngồi đây thì nè mọi người nhìn cây cối lên rất là um tùm luôn đi một vòng đây thì TBL phát hiện ra một cái vấn đề tức là cái khu này nó nằm ở dưới mặt nước đó mọi người nè đó nó thấp hơn mặt nước mọi người cho nên là người ta đổ đất hoặc là nó bị ngập úng ở dưới á và không hiểu vì sao căn biệt thự này lại bỏ hoang và đây là những cái đống uh, tro tàn nè phía bên ngoài căn biệt thự rồi TBL phát hiện à, những cái chiếc xe máy của bác sĩ hay sao á quằn qua đây sao á cho nên TBL sẽ à, quằn qua bên cái à, chỗ mình để xe nha đây nè mọi người dưới đây là toàn là nước không à ngập nước không à và nghe có tiếng âm thanh của tiếng người sang đi chơi có lẽ là bác sĩ tiếng bước chân sột sẹt lúc nãy là mình thấy chở hai người bây giờ hai người đó quăng lại sao đi một mình cũng ờ, rất là nguy hiểm luôn cả nhà TV em nghe tiếng người nhiều lắm có tiếng mèo đó mọi người thì bây giờ sẽ đi qua đây và wow, xem hai thanh niên mới chạy vào để xe đây nè mọi người có lẽ đây là một cái tụ điểm cho các bác sĩ mình sẽ có tiếng ớt nhái ta đi hai người có lối lên nè à? bây giờ sao mọi người tương quan lực lượng là không bằng nhau người ta chở hai mình chỉ một thôi chắc có lẽ Đây nè mọi người Xe máy người ta để nè Bây giờ nếu mà vô trong đó gặp uh, Các bác sĩ Đang chích thuốc Trong đó thì như thế nào vậy? Mình à, cũng không biết tưởng tượng làm sao nữa nhưng mà mình nghĩ có thể mình tiếp cận được không ta bên phía này mình nghe có tiếng mèo mình sẽ tiếp cận căn nhà này thử luôn nha mọi người nếu gặp bác sĩ thì à, mình sẽ xử lý như thế nào hả mọi người đang suy nghĩ anh đó mọi người mình thấy có hai đối tượng bước lên giờ mình sẽ vào trong đây luôn nói tiếng nhỏ nhỏ hay là mình không nên vô mọi người hai đối tượng đã biết cái sự hiện diện của mình ở đây rồi có thể chúng sẽ mình sẽ im lặng tiếp tục khám phá đây là mọi người họ quẹt rất là nhiều luôn chứng tỏ là có nha mọi người có sự tồn tại của bác sĩ nơi này và hai đối tượng đang ở trên lầu á phải có những cái khúc cây tri để làm gì không biết luôn bên đây cũng vậy nè khúc cây tri nếu hai đối tượng đó có hung khí thì sao có hung khí thì mình sẽ xử lý như thế nào đúng cả nhà chạy à nếu chạy không lại thì sao rất là nguy hiểm luôn nha mọi người nhìn vậy chứ không phải là đơn giản đâu tự vì mình đang đối diện với lại ma sống ma sống chứ không phải là ma chết chứ không phải là những linh hồn cho nên là hết sức cẩn thận luôn tương quan lực lượng là mình không lại mình chỉ có một nghe có những tiếng nói rất đó nếu bình thường ai vô đây ở làm gì đâu chỉ có những bác sĩ thôi mình không nên chạm trán đúng không tự gì ở đây không phải là địa bàn của mình có lẽ mình đến đây không có đúng thời điểm cái cảm giác á mà đối diện với lại ma sống á mọi người đối diện với lại ma sống thì nó khác với lại những cái linh hồn như mọi người nó có một cái sự nguy hiểm rất là lớn luôn nha yeah. có thể là hai đối tượng này không biết có sự hiện diện của mình ở trong căn nhà này chỉ biết là có chiếc xe của mình thôi để ngồi đó thôi đang ở tầng trên đó cả nhà bây giờ mình lên trên chắc chắn là sẽ gặp mình sẽ đi vào đây Có thể mình sẽ không đi lên Để đảm bảo sự an toàn nha mọi người Ồ Ồ thêm hai người nữa Nhưng mà nữ hai nữa thôi Ồ, đây rồi hồi nãy nó ngầu phía kia mọi người có lẽ bây giờ nó đã phát hiện ra mình rồi tốt nhất là chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt hoặc là mình sẽ quan sát từ xa giống như là địch ở trong tối mình ở ngồi sáng thì mình sẽ rất là bị động nha cả nhà những cái ờ, khúc cây gỗ ở chỗ đó mình không biết là để làm gì luôn những cái gốc cây tre lúc nãy mọi người wow. tóm lại là căn nhà này không có thấy sự tồn tại của những cái tâm linh hương linh nhưng mà có sự tồn tại của những bác sĩ nha mọi người đó thấy hai đối tượng đang ngồi ở trên cái ờ, ấy đó mọi người nhưng mà giấu mặt lúc nãy thì quay lưng lại bây giờ thì chỉ lòi hai bàn chân ra thôi có lẽ à, video sẽ à, kết thúc video tại đây nha mọi người chúc mọi người có một buổi tối xem YouTube thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha có đối tượng nhìn xuống mọi người có thể là 50 50 thôi nha mọi người 50 phần trăm và 50 phần trăm là không có nguy hiểm nhưng mà tốt nhất là mình nên đề phòng nha mọi người rồi chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha